Xin chào tất cả anh em đang xem clip của tôi thì à, ngày hôm nay cái bộ hột mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em để anh em đi làm tay cái luôn luôn là có cái độ hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ chiến thắng mỗi khi anh em ra sòng sới chơi cái bộ hột này nó có tên là bộ hột tài xỉu 2020 thì anh em cũng không còn xa lạ cái bộ hột tài xỉu 2020 này nữa đúng không ạ thì anh em à, đã sử dụng qua thì anh em cũng biết được rằng cái độ hiệu quả nó như thế nào thì à, video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em và cho anh em cảm nhận được cái độ hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ chuẩn xác của cái bộ tài xỉu 2020 này và hướng dẫn cho anh em cái bịp tài xỉu để cho anh em đi chơi tài xỉu bịp dòng sới luôn luôn là có độ hiệu quả thì với cái bộ hột này và cái cách bịp tài xỉu mỗi khi anh em đi ra chơi tài xỉu bịp thì à, anh em à, lắc cái bộ hột này thì à, nó sẽ đi đều cho anh em tỷ lệ là 5 năm chén tài chén xỉu anh em cũng có thể lắc cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em này đó và anh em lắc giữ được tài giữ được xỉu tùy theo ý muốn của anh em thì ờ, ở trên video này tôi sẽ không tiện chia sẻ cái cách lắc này ra cho anh em thì nếu như thế thì nó sẽ thiệt thòi cho những anh em mà đã từng mua cái bộ hồn này rồi đó thì ờ, khi anh em mua và sở hữu cái bộ hột này nhận được cái bộ hột này thì ờ, bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc hột tài xỉu này đi theo ý muốn của anh em lắc hột tài xỉu 2020 này giữ tài giữ xỉu anh em nhé thì ờ, cái bộ hột này ấy, hoàn toàn là không tăng tích đúng không ạ thì ờ, tôi sẽ tiết kiệm thời gian cho anh em và tôi bỏ qua cái phần tăng tích để cho anh em ờ, cảm nhận cái bộ hột này nó hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ của nó như thế nào thì khi anh em mua và nhận được hột thì anh em có thể kiểm tra tăng tích thoải mái hột hoàn toàn là không tăng tích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 số xỉu 234 đúng không anh em lên tài này 661 bộ một đi cực kỳ là đều và cái bộ này đi rất là khôn đúng không ạ tiếp tục test cho anh em xuống xỉu 442 đúng không anh ạ lên tài từ ngũ thiên 456 đúng không ạ bộ hột đi rất là đều thì uh, tiếp tục test cho anh em xuống xỉu này bây giờ tôi sẽ test cho anh em cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn anh em nhé đó lên tài giữ luôn tài cho anh em vài chén đó bão lục đúng không ạ thì ờ, anh em để ý cái bộ hột này nó lên đôi rất là nhiều đúng không anh em để nó chờ lên những cái chén bão như thế này cho anh em thì anh em chỉ cần lắc đều tay lắc đúng cách thì nó sẽ ra cái tỷ lệ bão rất là cao đúng không ạ tiếp tục test cho anh em giữ tài đó hai bốn năm là tài anh em nhé chén này xuống xỉu đúng không ạ thì uh, tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em vài chén về bão nhất đúng không ạ giữ xỉu thêm cho anh em vài chén nữa nha anh em nhé hai ba năm này chén này những cái thế hột khó như này thì anh em phải giữ được xỉu bắt buộc phải giữ được xỉu thì anh em mới ăn nhá những chén này thì ờ, tay con tay cái thì uh, anh em thầy thợ thì sẽ đánh tài đúng không ạ thường thường nó sẽ về tài thì anh em phải giữ được xỉu một ba sáu xỉu đúng không anh em hai hai một lên đôi rất là nhiều đúng không thì à, vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ hột này rồi này và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu để cho anh em cảm nhận cái bộ hột này nó hiệu quả như thế nào để cho anh em ra sòng số chơi tài xỉu bịp cách hiệu quả thì anh em hãy liên hệ với tôi theo à, số điện thoại trên màn hình để anh em được sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này đang xem video thì hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video chuyên về dòng đồ chơi tài xỉu bịp bầu cua bịp tất cả các loại đồ chơi bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở chúng tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo chọn lựa cho mình những cái bộ đồ chơi phù hợp với anh em và phù hợp với sòng sới và nhất định là luôn luôn là mang lại độ hiệu quả cũng như tỷ lệ chiến thắng khi anh em ra sòng sới chơi thì cái video ngày hôm nay tôi cũng làm đến đây thôi thì à, cũng à, thời gian cũng không cho phép nhiều thì à, hẹn anh em ở các clip lần sau thì anh em chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới may mắn anh em nhé